Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 6 tháng 8 năm 2021, tức ngày 28 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Tuất hôm nay là Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý. Hôm nay con giáp tuổi Tý nhờ có chính quan mà có cơ hội tỏa sáng,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 Hãy bỏ đi những quan điểm, lập trường cố hữu để thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về một người nào đó ngày hôm nay. Có lẽ bạn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình bởi vì đây là ngày mà bạn sẽ phải hợp tác với họ trong công việc đấy. Thương quan nhắc nhở, con giáp tuổi sửu có cố gắng đến mấy thì hôm nay cũng không phải là một ngày hiệu quả, thậm chí khiến cho bạn rơi vào trạng thái mất phương hướng khi không biết mình phải làm gì trước tiên. Nếu bạn cảm thấy mỏi mệt rồi thì hãy cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn cho đến khi tinh thần dễ chịu hơn nhé thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, và đó có thể là nguyên nhân của những sai sót của bạn trong ngày khi tâm trí bạn chẳng thể tập trung vì buồn ngủ, đau nhức cơ thể, hoặc bị dị ứng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, Tý. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp mang cơ hội xích lại gần nhau hơn đối với những con giáp tuổi dần bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Hai người chia sẻ nhiều sở thích và đam mê chung và cảm thấy rất gắn kết, nhiều cặp đôi có thể nhận tin vui bầu bí trong thời gian này. Dần có tính nghệ sĩ hơn với sự che chở của thiên ấn, điều này mang lại cho bạn chất riêng. Thế nhưng bản mệnh cũng cần có sự linh hoạt trong việc sắp xếp công việc cũng như giải quyết các vấn đề cá nhân. Đừng mơ mộng suốt cả một ngày dài và để thời gian trôi qua lãng phí, rất nhiều hoạt động quan trọng đang cần đến sự tập trung của bạn đấy. Sáng tạo là cần thiết nhưng quan trọng là phải biến chúng thành thực tế để tạo ra kết quả bạn nhé giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Lục hợp chỉ dẫn cho con giáp tuổi Mão khéo léo hơn trong việc ứng xử, điều chỉnh mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bạn cũng cảm nhận rõ sức mạnh của bản thân khi được nhiều người hỗ trợ xung quanh mình. Kể cả mọi việc đang rất ổn thì một chút thay đổi cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng đâu con giáp tuổi Mão nhé, nhất là khi có chính ấn tương trợ. Bạn có thể làm mới đời sống của mình một chút bằng việc thêm thắt các ý tưởng hay, các kế hoạch mới mẻ, nhờ thế mỗi phút giây đi qua thêm phần ý nghĩa. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát. Ngày này được xem là ngày xấu. Ngày này không được chọn để khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà đầu bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 5. Tử vi tuổi thìn, những việc mà trải qua ngày hôm nay với sự tác động của lục xung, có thể đem lại cho con giáp tuổi thìn cảm giác không tích cực cho lắm, nhưng đừng vì thế mà trách móc hay dồn giận dữ lên những người xung quanh bạn, đặc biệt là một nửa. Người ấy đâu có trách nhiệm gì trong những vấn đề rắc rối của bạn chứ. Thời gian cuối ngày cũng là lúc căng thẳng đã qua đi, ngày hôm nay nhờ thực thần mà thời gian khó khăn đã khép lại. Người tuổi thìn hãy cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn, hoặc ít nhất là ra ngoài tập luyện một chút, bạn sẽ thấy tinh thần được dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng đừng quên dành thời gian cho bạn bè, những người thân trong gia đình nhé. Thổ khí vượng tác động vào ngày hôm nay khiến bạn khó có ngày vui trọn vẹn khi mà tâm trạng hay bất an. Nếu có bệnh thì nên chữa sớm bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Môi trường và trách nhiệm công việc sẽ đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ cần phải nghiêm túc hơn, Tuy nhiên dưới sự tác động của Tỷ Kiên, ở một khía cạnh nào đó, bạn lại bị chỉ trích vì sự quá nghiêm túc của mình. Điều này có thể là tác nhân khiến bạn dễ cáu giận, buồn bực. Thực tế là mỗi chúng ta đều luôn có những khuyết điểm, đôi khi dung hòa giữa những khía cạnh khác nhau của đời sống là một nghệ thuật, đòi hỏi bạn phải không ngừng tinh tế đấy. Bạn có thể lắng nghe để sửa đổi nếu họ nói đúng, còn nếu sai thì bạn chỉ cần im lặng để mọi chuyện qua đi là được. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 dương lịch là ngày can bính, ngày can bính không chỉ bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên lưu ý vị trí này để không có tương tác lên đó. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp có thể mang tới hạnh phúc như ý cho con giáp tuổi ngọ đang độc thân, bạn cứ tận hưởng niềm vui đang có, đừng nghĩ tới điều gì quá xa xôi, những cặp đôi cũng có một ngày vui vẻ bên nhau, bạn được người ấy yêu thương, chiều chuộng như thở ban đầu. Kiếp tài dự báo, trách nhiệm công việc mà ai đó đã giao phó cho người tuổi ngọ, hoặc đơn giản là bạn tự lựa chọn cho mình sẽ khiến cho bạn có một ngày khá mỏi mệt và áp lực. Tuy nhiên đừng vì như thế mà cáu kỉnh với mọi người xung quanh nhé, họ đâu phải là nguyên nhân khiến cho bạn rơi vào tình thế ấy chứ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 8. Tử vi tuổi mùi, Mùi Tuất tương phá nên dù bạn cố gắng để hiểu một người nào đó thì điều này không hoàn toàn dễ dàng. Dường như những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người với nhau. Thêm vào đó, bạn không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư, Suy nghĩ trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại. Con giáp tuổi mùi trở nên phấn khích bởi những ý tưởng du lịch, nghỉ dưỡng, tuy nhiên liền sau đó, ảnh hưởng của thương quan nên bạn cảm thấy hụt hẫng. Bạn hãy đối mặt với thực tế và tự tìm lại niềm vui cho mình đi nhé. Bản mệnh dễ rơi vào cảm giác thất vọng khi vô khối những trách nhiệm, công việc đổ dồn lên vai đòi hỏi bạn phải nỗ lực giải quyết. Nếu muốn, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân. 9. Tử vi tuổi Thân. Tam hội là cơ hội để con giáp tuổi Thân hóa giải mâu thuẫn với người thân, đồng nghiệp. Trước đây bạn có thể nói hay làm gì với ý tốt nhưng bị họ hiểu nhầm, nay bạn được giải thích mọi việc một cách cụ thể hơn. Thiên tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Thân cải thiện tình hình tài chính hiện tại, có nhiều kế hoạch tiền bạc khởi sắc hơn khi bạn biết tiết kiệm và dự trù cho những khó khăn có thể xảy ra trong tương lai. Một số người đầu tư có lợi trong thời gian này nữa đây nhé. Theo lịch vạn niên, bản mệnh nên ưu tiên di chuyển theo hướng hỷ thần, hướng Tây Nam, hoặc tài thần, hướng Đông, hạn chế đi hướng hắc thần, hướng Tây Bắc. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu Chuyện xảy ra ngày hôm nay trong đời sống gia đình do ảnh hưởng của dậu tuất tương hại sẽ khiến bản mệnh phải ngồi lại để xem xét cách mà bạn thường đưa ra các quyết định. Đôi khi, người tuổi dậu nhìn nhận mọi thứ một cách rất lý trí, tính toán, thay vì cảm tính, nhưng không hẳn lúc nào điều đó cũng là đúng đâu. Ngũ hành tương sinh nâng đỡ cho bản mệnh tự tin hơn trong việc thu phục người khác giới. Vận trình tình cảm của bạn đang ngày càng tốt đẹp hơn khi bạn biết dành thời gian để chăm sóc, vun vén nó, chính tài tương trợ cho những con giáp tuổi dậu kinh doanh có cơ hội thu lợi nhuận về mình. Việc làm ăn của bạn thuận lợi hơn mọi người cho dù thời gian hiện tại mọi thứ đang trong giai đoạn khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tí. 11. Tử vi tuổi tuất Thực thần xuất hiện mang tới phúc lộc dồi dào, nếu con giáp tuổi tuất có bất cứ niềm đam mê nào muốn theo đuổi, thì ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để sắn tay áo lên và hiện thực hóa chúng. Hãy gạt bỏ những gì không quan trọng, không cần thiết để dành thời gian tập trung cho những giá trị tích cực mà bạn đam mê. Thổ khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên sắp xếp công việc sớm ổn thỏa để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hãy để những việc quan trọng sang thời điểm khác, bạn không nên quyết định gì lúc tâm trí đang rối bời còn cơ thể thì đang đình công đâu nhé. Ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyến khích bản mệnh nên làm, khởi công một số việc, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, trốn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi. Thiên quan điểm báo những gì diễn ra ngày hôm nay dường như không đúng ý của con giáp tuổi hợi một chút nào, nhất là khi các chi tiết nhỏ nhặt làm cho bạn không khỏi đau đầu. Tuy nhiên nếu bạn nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn thì những rắc rối này cũng sẽ sớm đi qua mà thôi. Hãy cố gắng để đừng quá tập trung vào những tiểu tiết nhé.